Vâng, xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh Lý Phóng Binh SMB kênh chuyên cho cầu chốt chốt miền Bắc cho anh em tham khảo hàng ngày. Và lấy nơi đầu, chúng tôi thay mặt đội ngũ làm kênh, đội ngũ vi làm video, gửi lời chào lời chúc sức khỏe an toàn cho anh em, chúc tất cả anh em có một buổi tuần thật vui vẻ, phúc đầm ấm bên gia đình và người thân. Và giờ là 7 giờ 45 phút đúng không ạ? Thì sau khi kết quả sổ số mở thường đã xong, thì Lý Phong lại quay lại và sẽ đưa ra cái đường lối cầu kèo phân tích đường lối cầu kèo ngày mai cho tất cả anh em tham khảo vào ngày mai ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ thì sau đây là xin mời tất cả anh em trở lại với bảng mở thưởng kết quả của ngày hôm nay ngày đầu tuần thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020 đúng không ạ đặc biệt về cho anh em dạng năm số là 95973 đúng không ạ anh em cả chín đầu bảy đôi ba yên cho anh em bạch thủ đề 73 tổng 05 và bộ đề là bộ đề 23 cho tất cả anh em đúng không ạ còn về phần lô tô về phần lô tô thì hôm nay là có đầu không xin lỗi anh em có đầu bốn cầm cho tất cả nha đúng không đầu bốn là cầm cho tất cả nha nó tập trung gây nhiều vào đầu 6, đầu 7 và đầu 8 cho tất cả nha đúng không ạ và đặc biệt hơn đặc biệt hơn là ở đầu 6 ở đầu 6 có chu lô 61 và chu lô 64 đầu 6 chỉ rơi được chu lô 61, 64 đều rơi cả hai nháy cho tất cả nha đúng không ạ còn ở đầu 7 đầu 7 thì chúng ta sẽ có con bảy mươi chín cũng rơi cho anh em hai nháy rơi tương bừng cho tất cả anh em hai nháy đúng không ạ thì hôm nay có ba chú đồ rơi cho anh em hai nháy đúng không ạ anh em còn về cái kênh về kênh cầu vàng số đẹp hôm qua chốt cho xin lỗi anh em về kênh lý nhân ngày hôm qua chốt cho tất cả anh em đúng không ạ Đó, dạ, hôm qua Lý Phong chốt tham khảo cho anh em ngày 9 tháng 3 tổng về tổng 38 lót kép đúng không ạ anh em? thì ép vị và bổ đề hạ giàn thì trên kênh ngày hôm nay trên kênh ngày hôm nay đã trắng bạc đúng không ạ anh em thì xin chia buồn với tất cả những anh em đã theo trên kênh ngày hôm nay và bây giờ thì không làm mất thời gian của tất cả anh em thì mời tất cả anh em trở lại bảng đặc tuần cùng với kênh sẽ đi phân tích đường lối cầu kèo trong ngày hôm nay đúng không ạ Và vị trí cần xét của chúng ta là ngày mai, ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020 đúng không anh em? Thứ ba ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020. Thì ngày mai nó được ăn tổng ăn bổ từ những cái cửa cầu nào thì sau đây xin mời tất cả anh em cùng với kênh sẽ đi vào phân tích cái đường lối đưa ra cái hệ tổng hệ bộ ngày mai để cho anh em tham khảo. Và từ cái vị trí cần xét ngày mai đúng không ạ? Từ vị trí cần xét ngày mai anh em cách nhìn cho tôi bốn tuần khoảng trống các bạn một hai ba bốn đó kia là con bạch chủ đề 10 của ngày mùng 4 tháng 2 in cho anh em hệ tổng là tổng một sao và bộ đề là bộ đề 01 tiếp tục từ vị trí bạch chủ đề 10 anh em cách lên tiếp tục cách bốn tuần khoảng trống là bạch chủ đề 08 của ngày 31 tháng 12 các bạn bạch chủ đề 308 in cho anh em một hệ tổng là tổng 38 và bộ đề là bộ đề 03 thì con bạch chủ đề 08 này nó được ăn tổng ăn bộ thì mình cửa cầu nào thì sau đây xin mời tất cả anh em cùng với kênh sẽ đi vào phân tích những lối cầu kèo để đưa ra cái hệ tổng hệ bộ cho con bạch chủ đề không 08 này đúng không ạ thì cái cửa cầu đầu tiên cửa cầu đầu tiên thì anh em tiến lên cho tôi một ngày đúng không ạ tiến lên tôi một ngày và cách lên cho tôi hai tuần khoảng trống một hai hai tuần khoảng trống đó chính là con bạch chủ đề 85 con bạch chủ đề 85 này in cho anh em một hệ tổng là tổng 38 và bộ đề là bộ đề 03 đúng không anh em thì nó đã trả về cho tất cả anh em đúng bạch chủ đề 08 tổng 38 và đúng bộ đề 03 cho tất cả anh em đúng chưa và vị trí cần xét tiếp theo là từ vị trí con bạch chủ đề 08 anh em cách lên trên nó hai tuần khoảng trống đúng không ạ anh em cách lên trên nó hai tuần khoảng trống Từ vị trí con 08 anh em lùi về một ngày các bạn cách trên hai tuần khoảng trống. Anh em lấy cho tôi con 7 hàng đơn vị của ngày mùng 2. Các bạn, con 7 hàng đơn vị của ngày mùng 2 kết hợp với con 6 hàng đơn vị của ngày mùng 9 các bạn. 7 kết hợp với 6 sinh ra cho anh em hệ tổng 38 và bộ đề là bộ đề 12 cho tất cả anh em các bạn. Bộ đề 12 cho tất cả anh em và nó đặt trả về cho anh em là bạch chủ đề 08 tổng 38 và bộ đề là bộ đề 03 cho tất cả anh em đọa vào vị trí cần xét tiếp theo. Đó chính là con bạch chủ đề 10. <coughs> con bạch chủ đề 10 sinh ra cho anh em hệ tổng là tổng một sao và bồ đề là bồ đề không một đúng không ạ anh em? Thì cửa cầu đầu tiên nó được ăn tổng ăn bổ từ vị trí đó chính là bạch chủ đề 10 của ngày 15 tháng 1 đúng không ạ? Bạch chủ đề 10 ngày 15 tháng 1 in cho anh em hệ tổng là tổng một sao và bồ đề không một và nó đã trả thẳng về trực tiếp cho anh em bạch chủ đề 10 đúng tổng đúng bổ đúng không anh em và cửa cầu thứ hai đó chính là anh em lấy con hai ở hàng đơn vị của ngày mùng sáu kết hợp với con bốn hàng đơn vị của ngày ba hai kết hợp với bốn sinh ra anh em hệ tổng là tổng một sáu đúng không ạ và đã trả về cho tất cả anh em đúng tổng một sáu cho tất cả anh em đúng không ạ và vị trí cần xét ngày mai vị trí cần xét ngày mai đúng không ạ thì ngày mai nó cũng được ăn tổng ăn bổ tương tự như con bạch chủ đề 10 và bạch chủ đề 08 thì nó được ăn tổng ăn bổ từ hai cửa cầu Cửa cầu đầu tiên là nó được ăn Tổng từ ăn Bồ ăn Tổng từ con bạch thủ đề 98 của ngày 19 không ạ 9 kết thúc với 8 sinh ra anh em hệ tổng là tổng bảy Và nó đã sinh ra cho anh em hệ tổng cho ngày mai Chính là hệ tổng 27 cho ngày mai Đúng chưa anh em Và cửa cầu thứ hai nó cũng sinh ra hệ tổng 27 Đó chỉ là con 5 kết hợp với con 7 5 kết hợp với 7 sinh ra hệ tổng 27 thì hai cửa cầu đều sinh ra cho anh em cái hệ tổng là cái tổng 27 cho ngày mai đúng không ạ anh em thì sau đây xin mời tất cả anh em trở lại với bản tốt số tham khảo ngày mai <coughs> Ngày mai bắt cho anh em tổng đề luôn ạ Tổng đề Bắt cho anh em tổng, tổng hai 27 các bạn Tổng hai bài Lót Tổng ba tám Tổng hai bài lót tổng ba tám thì hôm nay không có cái đường cầu ép gì cho tất cả anh em thì sau đây hạ dàn hạ dàn tổng hai bài thì chúng ta sẽ có không hai hai mươi đúng không anh em không không hai hai mươi mươi bảy bảy mười mười mười sáu sáu sáu mốt hai 16 năm hai ba bốn bốn ba chín tám tám chín 57 và 75 57 75 Đúng rồi anh em Thì về phần lô Lô bắt vào ngày mai cho tất cả anh em Bạch thủ lô ngày mai là bạch thủ lô 09 Độc thủ lô ngày mai là độc thủ lô 916 cho tất cả anh em Độc thủ lô 916 cho tất cả anh em Đấy, những con số mà kênh Green Farm XSMB đưa lên đưa đây cho tất cả anh em thì anh em mang tính chất tham khảo đúng không ạ? Anh nào hợp thì chơi không hợp thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo cho đúng không ạ? Còn những anh em nào xa bờ bản số thì anh em kết bạn Zalo cầu kín 0968 827 930 thì kênh Zalo cầu kín đưa ra cho anh em những cái con số tuyệt nhất để anh em vào bờ một cách nhanh chóng và an toàn. Và cuối cùng thì Lý Phong xin chào tất cả anh em, hẹn anh em vào khung giờ này ngày mai.